làm thế nào để tự tin chia sẻ chiếc ống kính camera ngay cả khi anh chị là người sống nội tâm, tự ti, giao tiếp kém trước đám đông. Và sau đây Kim sẽ chia sẻ cho các anh chị 10 cái bí quyết để tự tin trước camera. Bí quyết đầu tiên là hãy viết ra những điều chúng ta lo sợ. Chúng ta đang lo sợ điều gì? Sợ người khác đánh giá phán xét, sợ mình nội dung mình không hay sợ rằng khuôn mặt tóc tai trang phục của mình không ok sợ thiết bị quay của mình không xịn sợ rằng cái bối cảnh xung quanh của mình nó không đủ đẹp hãy viết ra những nỗi lo sợ đó đi và khi mà viết ra rồi thì chúng ta mới nhận thức rằng mình đang bị niềm tin giới hạn ở đâu và các anh chị sẽ thấy rằng đa phần tất cả những nỗi sợ của mình đều do mình tự tưởng tượng mà ra người ta không đánh giá phán xét mình nhiều như là mình suy nghĩ đâu các anh chị ạ à. họ không quan tâm đâu họ chỉ xem rằng cái cái video của anh chị có hay không có thú vị không hay thì tiếp tục coi còn không hay thì thôi họ lướt họ tiếp tục coi hàng trăm hàng ngàn cái video khác ở trên mạng xã hội do đó họ không có thời gian để đánh giá đánh xét các anh chị đâu do đó các anh chị việc mà anh chị đang lo sợ nó rất là dư thừa nó chỉ là những cái tưởng tượng của mình thôi nhưng mà hãy viết ra những nỗi lo sợ đó để chúng ta khắc phục từ từ bước thứ hai là khi chia sẻ các anh chị phải ở trạng thái năng lượng đỉnh cao thì nó mới thu hút người khác được chúng ta luôn phải ở trạng thái năng lượng đỉnh cao trước khi quay video chúng ta hãy chạy chạy tại chỗ hoặc là chạy nhảy đi nhanh một chút xíu để tăng cường cái nhịp hô hấp mình lên tăng cường cái tim mình nó đập mạnh lên một chút xíu thì lúc này á, mình sẽ hơi có cảm giác là rất là sung sức rất là nhiệt huyết hoặc là trước khi quay thì chúng ta bình tâm nhắm mắt lại và chúng ta suy nghĩ lại những cảm xúc những cái dữ kiện trong quá khứ nó đã giúp chúng ta sao vui vẻ hạnh phúc happy tự tin như thế nào các anh chị hãy lấy lại những cái cái dữ kiện ngày xưa ví dụ như chúng ta đã từng có những lúc nào tự tin nhất trong cuộc đời hạnh phúc nhất trong cuộc đời vui vẻ nhất trong cuộc đời chúng ta hãy nghĩ đến những cái cảm xúc tích cực đó và giữ neo cái cảm xúc đó và bắt đầu mở mắt ra và bắt đầu chúng ta quay video với một cái tâm thái một cái năng lượng một cái gọi là cái thái độ tích cực như vậy thì cái video của anh chị nó sẽ rất là tuyệt vời thứ ba là phải kiểm tra các thiết bị âm thanh ánh sáng hình ảnh của mình như là điện thoại đã được sạc pin đầy đủ chưa rồi internet đường truyền có ok hay không rồi mọi thứ âm thanh ánh sáng và hình ảnh nó có bút thông hay tép trước khi mình quay để khi mình làm nó không gây ra nó không có những cái sự cố bất ngờ xảy ra cho chúng ta thứ tư là gì anh chị thứ tư là một điểm rất là quan trọng đó chính là gì chúng ta phải luyện tập càng nhiều càng tốt ban đầu chúng ta có thể luyện tập một tiếng hai tiếng thậm chí cả ngày mới có thể quay được xong một cái video nhưng dần dần Kim tin chắc rằng khi chúng ta đã quen rồi chúng ta quay một phát là dính luôn giống như Kim bây giờ các anh chị ạ à, Kim quay trước đây một một cái video ngắn thôi mà Kim phải quay cả tiếng đồng hồ quay cả trăm lần nhưng sao ạ à, sau này Kim quay quen rồi á bắt phát bắt chính luôn các anh chị ạ à. chỉ cần quay một lần duy nhất thôi không chỉnh sửa gì hết và mình cũng sao tự tin với cái điều đó mình thoải mái với điều đó không còn nỗi lo sợ gì hết không cần phải quay đi quay lại đôi khi nó có những cái sai những cái hạt sàn trong đó nhưng không sao đâu các anh chị ạ à. cái người xem á họ sẽ chấp nhận thôi đôi khi kiên nói có thể là nó hơi nhanh kiên có thể nói nói nó hơi phát âm sai hoặc là cái cái điều kiên nói ra có thể là nó nó không phù hợp nhưng sau đó sao mình điều chỉnh lại mình có được cái cái điều gì cái sự gọi là sự tự tin sự bình tĩnh và cái gọi là tự nhiên á người ta thích coi tự nhiên hơn là một cái video chỉnh chu quá không có gì sai và coi như vậy nó rất là nhàm chán do đó các anh chị hãy lặp đi lặp lại làm mẹo của mọi thói quen hãy tập thật nhiều tập trước gương tập cho đến khi nào nhìn nhuyễn thì thôi cái video đầu tiên chúng ta làm rất là khó khăn nhưng sau đó làm được một hai ba cái rồi thì những video về sau nó trở nên đơn giản và dễ dàng nhanh chóng gọn lẹ hơn các anh chị ạ à. thứ năm là gì cái bí quyết thứ năm là các anh chị hãy nhìn thẳng vào cái camera hãy yêu thích cái việc nhìn ngắm và nói chuyện với camera camera nó chỉ là một cái mắt thôi và chúng ta có cảm giác nó là một cái thứ gì đó là vô hồn cái vật gì đó nhưng thực ra cái camera đó chính là cái điểm chạm mắt của chúng ta với người đối diện với người đang xem chương trình của chúng ta hãy yêu thích và hãy luyện tập làm sao mình nhìn vào cái ống kính camera một cách tự tin khi đó mình như thể mình cứ xem như là cái camera đó chính là khuôn mặt là cái mắt của người đối diện mà chúng ta đang muốn chia sẻ hãy nhìn nó với một cái ánh mắt thật là tự tin chiều mến yêu thương và dốc hết mọi kiến thức của mình chia sẻ và nói và nhìn vào cái ống kính camera thì cái người xem họ mới cả cảm được còn nếu như anh chị quay đi chỗ khác nhìn đi chỗ khác thì chúng ta không tiếp cận không gọi là không tương tác gọi là ai cần xét không có gọi là tương tác mắt được với cái người xem thì người ta có cảm giác như mình đang đang giống như là đọc dính văn vậy và nó rất là nhàm chán do đó hãy luyện cho mình cái cách làm sao để nhìn vào ống kính camera một cách tự tin bình tĩnh thứ sáu thứ sáu là các anh chị sao ạ à? chúng ta phải chuẩn bị một cái kịch bản đôi khi nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị thì chúng ta live stream hoặc quay video chúng ta sẽ quên trước quên sau rất là lan man Do đó các anh chị phải nhớ đến các từ khóa và nối kết các từ khóa thông qua ba cái điểm trọng yếu mà Kiên đã chia sẻ cho các anh chị. What? Cái chủ đề ngày hôm nay tôi chia sẻ là gì? Why? Tại sao tôi lại chia sẻ về cái chủ đề này? Nó có giá trị gì? Và ba là làm cách nào để làm sao để người khác khi hiểu khi được nghe về thông tin này, nghe về cái cách thức này họ có khả năng tự làm được. Giống như chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là gì? 10 cái bí quyết để tự tin đứng trước ống kính camera và ngay từ ban đầu là Kiên đã chia sẻ cho anh chị cái phần why rồi cái phần what rồi why tại sao chúng ta cần phải quay video thì Kiên đã chia sẻ cho anh chị rất nhiều cái lý do rồi đúng không và hiện tại chúng ta đang ở phần how là làm thế nào để giúp chúng ta tự tin trước ống kính đây thì Kiên lại chia sẻ cho anh chị 10 cái bí quyết để tự tin trước ống kính camera thì do đó các anh chị hãy chuẩn bị cái kịch bản của mình và để không bị lan man không bị gọi là mình không biết nói gì thì hãy chuẩn bị cho mình một cái kịch bản và một trong những cách hay hơn thì các anh chị có thể đi xem nhiều cái video của người khác trong cùng cái lĩnh vực của mình trong cùng cái cách mà chúng ta đang đi để học hỏi họ cái cách viết kịch bản ra như thế nào và sau đó soạn lại theo như cái cái hướng của mình theo như cái giá trị mà mình muốn chia sẻ do đó kịch bản nó rất quan trọng Thứ bảy, các anh chị hãy chia sẻ làm sao một cách tự tin, cảm xúc, nhiệt huyết và hiền thú trong giây phút hiện tại Bởi vì sao? Cái người xem video các anh chị họ không được trực tiếp mà nói chuyện với các anh chị Họ phải thông qua gì? Thông qua mạng Internet, thông qua mạng xã hội Do đó khi mà chúng ta chia sẻ, chúng ta phải đặt cái cảm xúc của mình vô trong đó Nói bằng cả trái tim và tập trung vào trong đó Thì người nghe làm sao ạ? À? Họ mới cảm giác được cái cảm xúc của chúng ta và họ mới thấy được điều đó là thú vị rồi cái số 8 là gì anh chị là background và ánh sáng cái background rất là quan trọng tốt nhất là chúng ta nên sử dụng ánh sáng của tự nhiên của mặt trời và nếu như không được thì các anh chị hãy trang bị cho mình những cái bóng đèn mua những cái đèn mà để quay video này và nếu như có sự đầu tư hơn thì các anh chị có thể sử dụng cái bắt ra màu trắng hoặc bắt ra màu đen để chúng ta tắt nền ra để làm sao mọi thứ nó rõ ràng hơn còn nếu như không được thì chúng ta cứ cây nhà lá vườn có cái gì thì sử dụng cái đó cho đến khi nào cảm thấy phù hợp thì chúng ta đầu tư và trang bị sau cũng không sao cả cái quan trọng là chúng ta hãy làm sản xuất ra những cái video đầu tiên trước đã có thể nó sẽ hơi tối có thể là nó chưa được đẹp có thể là bối cảnh chưa ok nhưng từ từ chúng ta cứ làm đi rồi từ từ chúng ta cải tiến sau hoàn thành quan trọng hơn hoàn hảo nha các anh chị nếu như chúng ta cứ hoàn hảo thì sẽ không biết bao giờ chúng ta mới ra được sản phẩm và nếu như anh chị có một cái bối cảnh đẹp phù hợp với chủ đề thì hãy chọn cái cái bối cảnh đó và nếu như anh chị đang nói về chủ đề phát triển bản thân về kinh doanh hoặc là những cái chủ đề liên quan đến vấn đề học tập thì chúng ta có thể sử dụng một cái bối cảnh đó là một cái kệ sách cái bối cảnh cái background nó sẽ phù hợp vào cái chủ đề mà các anh chị đang chia sẻ nó là gì nha các anh chị nha hoặc như chúng ta đi review đồ ăn đi chúng ta sẽ phải tới cái quán đó hoặc chúng ta review về một cái thời trang về quần áo chúng ta phải tới ngay cái khu vực đó tới cái hiện trường đó để mà chúng ta làm sao chúng ta làm việc chúng ta quay để cho cái người khán giả họ mới có thể cảm nhận một cách trọn vẹn được cái điều mà chúng ta đang chia sẻ bí quyết thứ chính là gì các anh chị là chúng ta phải chuẩn bị trang phục tóc tai quần áo mặt mũi này kia nếu như đó là một chương trình trang trọng một chương trình đặc biệt thì hãy mặc đồ lịch sự còn nếu như các anh chị đang hướng dẫn cho người ta cái cách làm sao để nấu ăn ngon thì chúng ta mặc tập về hoặc là nuôi dạy con thì chúng ta mặc đồ ở nhà hoặc là chúng ta đang hướng dẫn người ta về lái xe thì chúng ta mặc đồ đi công sở hoặc là đồ thể thao hoặc là chúng ta hướng dẫn cho người ta về cách chạy bộ đá banh thì chúng ta phải mặc đồ làm sao phải phù hợp với bối cảnh với chủ đề mà chúng ta đang chia sẻ nha các anh chị nha và cái điểm cuối cùng cái bí quyết thứ 10 là cái được xem là một trong những cái điều quan trọng nhất đó chính là cái nội dung mà các anh chị chia sẻ phải hướng về khán giả phải hướng về người học hướng về người xem tại sao các anh chị chúng ta không thể nào chia sẻ những cái mà chúng ta thích nói mà chúng ta phải nói phải chia sẻ những cái gì mà người ta thích nghe cái điều đó mới giúp cho chúng ta có thể lan tỏa và đi lâu được với những cái video của mình nếu như chúng ta chỉ chia sẻ những cái câu chuyện cuộc đời của chúng ta chúng ta khoe khoang à, chúng ta được abc này rồi chúng ta chia sẻ vợ chồng con cái trong gia đình của chúng ta thì chả ai thèm nghe đâu các anh chị à họ chỉ muốn nghe cái gì mà họ có thể áp dụng vào trong cuộc sống giúp cho họ thay đổi hoặc một bài học gì đó giúp cho họ phát triển hơn khai sáng cho họ về tư duy thì cái đó mới là cái mà họ cần nghe do đó các anh chị hãy chia sẻ đứng trên góc độ của người khán giả của người đang được tiếp nhận thông tin đó chứ đừng nói những gì mà chúng ta thích chia sẻ mà thôi